thì cái phần đầu tiên là phần đăng ký và thiết lập tài khoản cái chết bon thì mình sẽ gửi cho anh chị cái bộ video ở trên kênh youtube của mình đúng không đấy thì à, bạn luyện đăng ký rồi nhá thì bây giờ mình sẽ gửi cho anh Hoàng và Trinh ở trên à, nhóm của mình Đó. mình sẽ gửi cho anh chị một cái bộ đẹp đây Đó, anh chị xem từ phần à, bài số 4 này đến bài số 6 giúp mình nhá mình sẽ copy cái list này và gửi trong nhóm của lớp mình nhé đây gửi trong nhóm của mình đấy chị xem này và cách số 2 nhé cách số 2 ấy, là chị có thể lên uh, website là phạm thanh bình com anh chị nhé bấm vào phạm thanh bình com này và anh chị mở cái phần đó là gì là công cụ email marketing đây là chị bấm vào phần kéo xuống cái phần là gì email marketing chị nhé đấy thì mình hướng dẫn rất chi tiết từ phần 1 à, phần 2 và phần 3 đúng không đấy thì anh chị xem chi tiết thứ tự giúp mình để chị hiểu đấy đấy tại sao mình viết bởi vì là mình rất yêu thích cái này mình hướng dẫn chị rất chi tiết ở trên website sử dụng như nào đúng không bấm vào để chị xem này đấy, hướng dẫn như là tự động vừa video nhá vừa video vừa bài viết luôn là chị dễ hình dung nhá rất đơn giản thôi lúc đầu các bạn nhìn giao diện nó hơi khó nhưng mà tuy nhiên là gì anh chị làm nhiều nó sẽ quen thôi Đấy. rồi tức là sau khi anh chị đã đăng ký việc thiết lập cơ bản nhé, cấu hình của phần mềm cái bon xong nhé. là cái số 2 mình muốn chia sẻ cho chị đó là gì là hướng dẫn chị tạo một cái danh bạ ở trên phần mềm cái chatbot đầu tiên anh chị sẽ vào phần gì ở cái chatbot cái chatbot vn.com nhé chị nhá bước số 1 đấy là anh chị vào vn com để tạo được danh bạ anh chị vào đường, đường link đến giúp mình nhá mình sẽ copy đường link mình gửi cho anh chị à, lớp mình nhá đấy lộ trình cốt trình của các bạn là có phần này anh chị nhé đấy bây giờ bạn anh Hoàng mới bạn Trinh ấy, thì đến quý 4 mới học phần này cơ sau khi anh chị đã có lớp học đó anh chị mới triển khai được hệ thống này thì phần mềm này được sử dụng miễn phí 30 ngày anh chị nhé được sử dụng miễn phí 30 ngày tuy nhiên một số tính năng cao cấp thì chị vẫn phải gì trả phí đúng không thì anh chị cứ bấm vào phần nút là cái màu xanh để bấm đăng ký miễn phí nhé đấy thì cái phần uh, hướng dẫn đăng ký như nào chị xem lại nhé mình sẽ không hướng dẫn ở trong uh, video này bấm vào đăng nhập thì nhé nút đăng nhập rồi anh chị uh, tên email và mật khẩu chị nhớ ở tạo bước trước rồi coi nhà anh Hoàng với Trinh ờ, bạn Trinh là ờ, coi như biết rồi như dụ như vậy tạo bước trước rồi đã xem video rồi Đấy. bấm đăng nhập thì bảo luyện đã gì đã tạo được cái đăng ký được cái phần mềm Cachebon rồi đấy đấy thì đây chính là giao diện của phần mềm Cachebon